Tôi đã kiếm được lợi nhuận 100% bằng cách sử dụng 3 chiến lược đầu tư của Quick Op như thế nào. Trong hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể hiểu rõ được cái sự vận động cũng như là các chiến lược đầu tư chứng khoán bằng phương pháp phân tích kỹ thuật mà tôi đã từng sử dụng. Đó là ba chiến lược của VSA hay là ba chiến lược mà Quick Op, nhà đầu tư huyền thoại đã chia sẻ cho tôi ạ. À, không biết là bao nhiêu các bạn đã để trong quá trình đầu tư thì có rất nhiều lần khi mà chúng ta mua cổ phiếu thì khi mà mua xong thì nó cứ nằm im và chúng ta đợi mãi nó không lên à và khi mà chúng ta sốt ruột thì chúng ta bán nó ra và sau đó thì cổ phiếu sẽ tăng rất là mạnh và đó là chúng ta sẽ mất một cái chi phí hội rất là lớn cũng có những trường hợp thì khi mà cổ phiếu vừa tăng lên ạ à, vừa phải tăng lên một cái thì chúng ta bán ra và dẫn đến một cái khoảng lợi nhuận khá lớn bởi vì cổ phiếu này nó tăng rất là nhanh và chúng ta vừa ăn được một đoạn rất là nhỏ và toàn bộ cái khoản lợi nhuận phía trên chúng ta không kiếm được và chúng ta cảm giác rất là xót xa khi mà chúng ta bán quá sớm và khi mà chúng ta bán quá sớm thì nó lại gặp một cái trường hợp tiếp theo đó là trường hợp thứ ba đó là cổ phiếu cứ lên cứ lên lên mà chúng ta không biết khi nào phải bán có nhiều lần khi mà chúng ta bán ra cổ phiếu lại quay trở lại cái mức lúc chúng ta mua ban đầu thậm chí là chúng ta bị thua lỗ thì trong cái hôm nay Dũng sẽ ứng dụng cho chúng ta cách là Dũng ứng dụng cái phương pháp VSA hay là sử dụng cái phương pháp của Wickoff trong đầu tư chứng khoán như nào. Và đây là một chuỗi video liên tục liên tục trong khoảng 28 30 ngày liên tục để giúp cho các nhà đầu tư nắm rõ được chiến lược đầu tư phân tích kỹ thuật VSA như nào. Nếu các bạn đang có mặt ở đây, các bạn đã tìm hiểu VSA hoặc là các bạn chưa biết VSA thì hãy xem hết các video này bởi vì đây là một chuỗi video rất là dài và giúp chúng ta ứng dụng về phân tích kỹ thuật có thể đầu tư gì ạ à? chứng khoán có thể đầu tư phái sinh có thể đầu tư forex có thể đầu tư rất nhiều thứ khác và đây là một trong chiến lược phân tích thuật mà rất nhiều các thiên tài chứng khoán đã sử dụng trong đó có Mac Mini, William Nell, à, Davat và thậm chí là cha đẻ của phương pháp này chính là Liamon và sau này được Wyckoff đã gì ạ à? tổng hợp lại đã đúc kết lại đã nghiên cứu lại và đưa ra cho mình đó là phương pháp đầu tư VSA. À, trước khi chúng ta phân tích về veda thì có lẽ là chúng ta sẽ bước vào uh, quan sát rằng là vậy một cổ phiếu nó tăng nó cần gì ạ? Chúng ta gọi là có ba pha chính. Đầu tiên các bạn có thể quan sát ở đây là cái pha đầu tiên là gì ạ? Pha tích lũy ạ. Pha tích lũy là cái pha mà chúng ta quan quan sát và chúng ta thấy là cái giai đoạn này nếu chúng ta mua quá sớm thì có thể chúng ta mất rất nhiều thời gian ạ. Chúng ta mất rất nhiều thời gian bởi vì cổ phiếu nó cứ sideways sideways và chúng ta thấy rằng là thậm chí là chúng ta mua có nhiều trường hợp cổ phiếu sẽ không lên được nên đây chúng ta gọi là pha tích lũy. Và cái pha này thì để thường thì với nhà đầu tư có kinh nghiệm có trải nghiệm thì sau khi hết tích lũy thì cổ phiếu bắt đầu bước vào pha tăng. Cái pha tăng này đúng không ạ? Thường cái pha tăng này thì có một vài trường hợp cổ phiếu có thể điều chỉnh ở ngắn hạn một vài ờ, pha ngắn hạn ở đây nếu chúng ta bán quá sớm ở đây thì cổ phiếu tiếp tục đi lên và chúng ta có thể mất một khoản lợi nhuận khá lớn bởi vì từ đây đến trên phía trên này đến cái đoạn pha phân phối này chúng ta đã gì ạ à, mất một khoản khá lớn rồi và cuối cùng ở đây chúng ta sẽ là một cái pha phân phối ạ Thường sau khi kết thúc pha phân phối này thì cổ phiếu bắt đầu bước vào một cái quá trình downtrend, đó là pha giảm. Thì hôm nay Dũng sẽ chỉ tập trung cho chúng ta à, đó là gì ạ? Nếu chúng ta à, đầu tư trong cái veda thì chúng ta sẽ tập trung vào cái hai cái à, mẫu hình chính, đó là mẫu hình gì ạ? Đầu tiên chúng ta gọi là cái mẫu hình à, tích lũy. Tại sao chúng ta lại tập trung vào mẫu hình tích lũy? Bởi vì trên cái mẫu hình tích lũy này chúng ta sẽ biết rằng là khi nào cổ phiếu tăng để chúng ta mua tránh trường hợp là chúng ta gì ạ? Bỏ phí mất cái Dạ, một là chi phí hội mua quá sớm cổ phiếu không lên được hoặc là mua quá muộn thì cổ phiếu sẽ tăng mất rồi và chúng ta bỏ phí rất nhiều cái cơ hội trong đầu tư hoặc là cái pha phân phối này thì chúng ta cũng biết là nếu cổ phiếu nó đang phân phối mà chúng nó bán ra thì rõ ràng là khi mà cổ phiếu bước vào downtrend hoặc là đi xuống như này thì chúng ta sẽ gì ạ mất gì ạ một là chúng ta mất cái khoản lợi nhuận có thứ hai là nếu một vài cổ phiếu đầu cơ chúng ta không bán ra thì có thể nó giảm rất sâu nên chúng ta mất khoản lợi nhuận thậm chí là bị thua lỗ rất là nặng chúng ta sẽ nhìn thấy pha tích lũy ở đây ạ nếu anh chị em quan sát pha tích lũy ở đây thì rõ ràng là cái pha tích lũy này cổ phiếu sẽ gì ạ nó sẽ có rất nhiều các giai đoạn trong đó có gì ạ pha A pha B pha C và pha D thậm chí là pha E với những cái cổ phiếu khác nhau như giả blue chip thì thường nó sẽ gì ạ nó đi hết các pha từ pha A pha B pha C pha D và pha E để thu gom được nhiều cổ phiếu nhưng có những cổ phiếu gì ạ penny thì nó chỉ có pha A và nó tăng như vũ bão à, đi lên rất là nhanh nhưng có những cổ phiếu chúng ta là mid cap thì có thể nó đi hết pha gì ạ pha B thậm chí pha C trước khi nó phải đi tăng thêm nên tùy thuộc vào những cái phân khúc khối khối lượng khác nhau tùy vào những cái giai đoạn thị trường khác nhau thị trường chung khác nhau thì chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta đang ở đâu trên cái pha A pha B pha C này nên khi mà các bạn tìm hiểu được cái quá trình biến động thu gom của cổ phiếu của các big boy thì các bạn sẽ biết rằng là khi nào các bạn nên gì ạ mua cổ phiếu hoặc là khi nào các bạn nên đứng ngoài chẳng hạn nếu bạn mua ở cái pha A này thì điều đầu tiên các bạn phải mất rất nhiều thời gian thậm chí là pha B khi mà chuyển sang pha C có nhiều trường hợp cổ phiếu bị gãy bị giảm rất là mạnh so với những cái lúc mà bạn mua bạn có thể bán ra sau đó thì bạn bán ra cổ phiếu tăng rất mạnh nên trong trường hợp bạn mua từ pha A hoặc là pha B này thì khi đến pha C chúng ta thấy là cổ phiếu nhiều trường hợp nó gì ạ à, nó giảm và khiến chúng ta bị mất uh, cổ phiếu hoặc là ngược lại gì ạ à, chúng ta sẽ mất cái chi phí cơ hội bởi vì chúng ta có thể từ pha A đến pha B này chúng ta có mất rất quá nhiều thời gian nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải nắm rõ được pha A nó vận động ra sao pha B nó vận động ra sao pha C và pha D pha E nó vận động như nào để chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt nhất trong quá trình đầu tư tất cả những tín hiệu như là ping test cung hoặc là uh, P là S tất cả những tín hiệu SOS này sẽ được DVD giải quyết cho chúng ta thật chi tiết thật rõ ràng đặc biệt là chúng ta có thể ứng dụng vào thị trường để cảm nhận xem là những cái gì ạ công thức này nó có gì ạ nó tuyệt vời như nào cảm nhận những công thức này nó giúp chúng ta uh, đầu tư một cách an toàn thì ạ dễ dàng và đặc biệt là hiệu quả cao rủi ro thì ở mức là rất là thấp à, chúng ta sẽ đến một cái một cái công thức mô hình thứ hai đó là à, phân phối thế thì khi chúng ta biết rằng là khi mà quá trình tích lũy xong thì cổ phiếu sẽ bước vào một quá trình chạy nước rút chúng ta gọi là tăng tốc rất là nhanh ở giai đoạn tăng tốc thì thường nó đi chậm sau đó đến giai đoạn cuối chu kỳ thì nó tăng rất là nhanh nếu các bạn quan sát ở đây thì sau khi mà chúng ta gọi là tăng tốc như này thì nó cũng có pha A, pha B, pha C và pha D. Ở pha A này thì chúng ta thấy là nó tăng rất là nhanh. Khi nó chuyển sang pha B thì có thể có những trường hợp nó vượt đỉnh và chúng ta thấy là thậm chí là sang pha C nó vượt đỉnh. Nhưng nếu chúng ta mua ở pha đỉnh ở pha B hoặc và đỉnh ở pha C thì có một số trường hợp thì cổ phiếu bắt đầu giảm giảm tốc và chúng ta có thể bị lỗ rất nặng nên ở đây chúng ta cần phải biên phân biệt rằng là giữa các nhóm cổ phiếu từ blue chip penny midcap thì nó sẽ vận động như thế nào trên cái mô hình phân phối này thì trong những video tiếp theo trong những cái chia sẻ tiếp theo chúng ta sẽ học rõ hiểu rõ hơn được các quy luật như là quy luật cung cầu quy luật nỗ lực thành công quy luật gì ạ à? quy luật nhân quả và hiểu rõ là cái cái gì ạ à? hiểu rõ là cái sự vận động của các big boy dòng tiền tổ chức nó sẽ như thế nào để chúng ta có thể hiểu rõ được những cái pha như thế này cái quá trình tích lũy quá trình phân phối như thế sao để nhà đầu tư mới hiểu rõ được nguyên nhân kết quả cũng như là có những cái gì ạ à, quyết định đứng đắn cho quá trình đầu tư và nếu khi mà các bạn hiểu rõ được gì ạ à, cái quá trình ờ, phân phối này thì bạn có thể thoát ra thậm chí là bạn có thể thoát ra ở pha A thậm chí là pha B và muộn lắm là cuối cùng là pha C tránh tình trạng là khi cổ phiếu bước vào một cái xoa pha suy thoái là pha gì ạ pha D hoặc pha E này thì chúng ta có thể bị mất rất nhiều tiền đây là một ví dụ để các bạn có thể thấy rằng là với mỗi cổ phiếu nào đó đây là cổ phiếu Vietcombank năm 2000 gì ạ à, năm 2017 18 tức là cái giai đoạn 1 là giai đoạn gì ạ à? pha A à, giai đoạn tích lũy ạ giai đoạn 1 là giai đoạn tích lũy thì khi quá trình tích lũy này chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu tăng rất là mạnh và chúng ta cũng bắt đầu thấy rằng là xuất hiện rất nhiều pha A đó là pha chạy nước rút và sau đó thì cổ phiếu bắt đầu bước vào một sang cuối cùng đó là pha C và pha D ở đây và sau đó thì cổ phiếu bắt đầu bước vào một chu kỳ giảm và nếu chúng ta lại tiếp tục không bán cổ phiếu ở đây hoặc tiếp tục nắm giữ thì toàn bộ lợi nhuận từ cái giai đoạn tăng trưởng như này chúng ta sẽ bị thua lỗ rất là nhiều nên chính vì vậy việc mà chúng ta nắm rõ được thị trường chung như thế nào việc nắm rõ được cổ phiếu như nào đặc biệt là nắm rõ được cái cổ phiếu nó vận động như thế nào trong những cái pha A pha B pha C và pha D để chúng ta mua cổ phiếu mang tính chất rằng là đúng thời điểm và bán ra cũng đúng thời điểm. Vậy nếu chúng ta mua cổ phiếu đúng thời điểm, chúng ta bán ra thời điểm thì rõ ràng là chúng ta sẽ tối ưu hóa được lợi nhuận và rủi ro chúng ta sẽ là thấp hơn rất là nhiều so với tất cả những nhà đầu tư mà chúng ta không biết thời điểm nào bán ra, không biết thời nào mua vào và đặc biệt là không biết rằng là chúng ta đang mua ở những cái vùng mà nó rủi ro rất là cao. Ờ, đây là một cái video tổng quan ban đầu về gì ạ à, chiến lược mà Dũng đã áp dụng để đạt được những lợi nhuận bền vững trong đầu tư chứng khoán và đặc biệt là các bạn có thể ứng dụng trong đầu tư phái sinh ứng dụng trong gì ạ rất nhiều các chiến lược khác thậm chí là cả forex cả gì ạ à, bitcoin đây là những cái chiến lược mà sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về vận động của thị cổ phiếu hiểu rõ hơn về vận động của bitcoin hiểu rõ hơn về vận động là tâm lý của hành vi của nhà đầu tư cá nhân như nào một lần nữa thì sân xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã đón xem nếu các bạn thấy video nó cái hay thì hãy gì ạ à, nhớ rằng là hãy like share và đặc biệt là nhấn chuông bởi vì video tiếp theo sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về quy luật cung cầu và khi bạn hiểu rõ hơn về quy luật cung cầu thì chúng ta sẽ biết rằng là cái cổ phiếu nó vận động theo quy luật diễn ra như nào à, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo